Ngày xưa, ngày xưa Vào cách đây rất là lâu Tại đây xảy ra một trận chiến lâu dài nổi giận Lệnh cho Thái Ất chân nhân tạo ra bia thông thiên Đè Long Thái tử hiếu chiến Dương và tổng binh Lý Tịnh của Trần Đường Quang thỏa thuận ngừng chiến. Ai nấy đều nghĩ hòa bình đến rồi. Vào lúc này, tôi ở trong bụng của mẹ tôi đã được 3 năm lẻ 6 tháng. Rốt cuộc ngươi là yêu quái hay thần tiên Ngày nào cũng đến đánh nhau với ta Phiền quá đi Na Lại đánh nhau với ai Còn không thể yên tĩnh mà học bài hay sao Chỉ biết làm bậy Mau ra đây Con chán đến sắp chết rồi đây Mau cho con ra ngoài chơi đi Không được Con ra ngoài chỉ gây họa cho ta Vậy hãy cho con học võ đi Là một đại anh hùng giống như cha Chúng ta cùng nhau lên chiến trường Chiến trường không phải là nơi để vui chơi Vậy thần tiên còn lợi hại hơn đại anh hùng sao? Làm gì có thần tiên nào chứ? Còn nghe nói thần tiên ở trên trời, họ có thể trường sinh bất lão, chết đi sống lại. Không có chuyện này đâu, đều là thần thoại thôi. Mọi người đều nói, con rồng xấu xa ở dưới biển là do thần tiên chinh phục. Đều là gạt con nít cả thôi. Vậy chết đi sống lại, cũng là giả hay sao? Na tra, mạng sống chỉ có một, không ai là ngoại lệ cả. Vậy còn không cho con ra ngoài chơi, Na Tra đến rồi Na Tra đến rồi kìa Na Tra mau xuống đi Người ở phía trước cẩn thận đó Na Tra đến rồi Đừng qua đây Đừng có qua đây Đứa con này Nó làm sao lên đó được vậy chứ Con à đừng bao giờ động đậy đó Ta đến đây Đừng qua đây Chúng tôi tự lo được rồi Đừng qua đây mà Đứa bé này đúng là mạnh thật đó Đứa con ngốc à Mẹ chỉ cần con được bình an Nút thắt may mắn này Ngày nào cũng phải mang theo Nó có thể phù hộ cho con Đừng có ngày nào cũng ra ngoài sinh sự nữa Mẹ yên tâm đi Hôm nay con sẽ đến chỗ của tường thành phụ giúp Sẽ về nhanh thế mà Đừng, đừng đi mà Đứa con này Chỗ binh khí cần chế tạo gấp này Hôm nay bắt buộc phải chuyển qua thành Rõ Bên trong thành cần phải gia cố thêm Tướng quân chúng tôi đang gia công ngày đêm Na Tra, Na Tra đến rồi Mọi người cẩn thận đó Ta đến để phụ giúp Natra đừng có nhanh quá Cái gì nhanh hơn nữa sao Được thôi Mau ngừng lại đi nào Lần này tiêu rồi Mau cứu người Ta không sao đâu Lại là con sao, Natra Lần này tiêu thật rồi Nếu lo Mau đi mở cửa cho ta Lại được tự do rồi Nhanh, nhanh lên Đứa con này thật không ra thể thống gì Tướng quân à Đã nhốt nó cả một ngày rồi Có phải nên thả con nó ra không hả Không được đâu Trước khi tường thành được sửa xong Thì không được phép thả nó ra Hà tất phải như vậy chứ nó vẫn là trẻ con mà Lý gia ta đời đời là tướng Không ngờ nó lại thành ra như vậy Nhưng mà tướng quân à Ngài hãy nhìn đóa hoa sen đang ngủ nè Trước đây chỉ mọc ở trong bồn dưới đáy nước Đợi đến lúc thích hợp Lại có thể trở thành một đóa hoa xinh đẹp Tướng quân không thể cho Natra thêm thời gian hay sao Rồi thằng bé sẽ khôn lớn và hiểu chuyện thôi Hiểu chuyện sao Nó không phá quỷ Trần Đường Quang đã là may mắn lắm rồi Biết ngay là chán ghét mình Tên Na Tra đó là cái đồ gây quả mà Còn gì nữa Ba ngày một trận nhỏ Năm ngày một trận lớn Hôm trước còn làm sập nhà của lão Phạm nữa Trần Đường Quang Chúng ta đã đắc tội rồi Sao con còn chưa đi ngủ Con muốn đọc thêm sách Tiểu phường nhà ta thật là chăm chỉ Sau này lớn lên nhất định sẽ có tiền đồ Ừ chỉ cần đừng giống như Natra là được rồi Nghe nói tên tiểu tổ tông đó hôm nay lại gây quả nữa rồi Còn không phải sao Thật đúng là mất mặt của Lý Gia Điều nói mình là không tốt Không có một ai thích mình cả Mình giúp họ làm nhiều việc như vậy Lòng tốt không được báo đáp Đến cha của mình cũng giống họ luôn Ngươi, ngươi, ngươi Chỉ biết dùng cặp mắt chọi gà nhìn trừng trừng ta Tránh ra đi Đừng có suốt ngày đi theo ta Ai cũng chán ghét ta hết Vậy ta sẽ rời khỏi đây Không bao giờ quay lại nữa truyền chỉ bổn dương phải đến đại hội thượng nghị phong thần thời gian này sẽ do ngươi trông coi đông hải long tộc ngươi phải nghiêm quản quân kỹ không được manh động rõ vị chức nhất định sẽ dốc hết toàn lực bảo vệ long cung kể từ sau khi thái tử bị thiên đình phong ấn ta đành gửi gắm hết hy vọng vào tiểu nữ của ta nhưng mà người khiến ta lo lắng nhất lại là nó Suốt ngày đi sinh sự Giống như một đứa con trai Ai cũng không quản nổi Nếu nó có được phân nửa thiên phú và năng lực như ngươi thì tốt rồi Dương vị của ta phải truyền lại cho người Như ngươi mới đúng đó Đại dương, dạ so thần có được năng lực như ngày hôm nay Đều là nhờ người chỉ dạy đúng đắn đó Không cần khiêm tốn Đây đều là do ngươi nỗ lực đạt được Ta đã già rồi Sau này Long Cung sẽ có một chủ nhân mới Người này nhất định phải cơ trí, thông minh, dũng cảm hơn người Có thể khiến mọi người đoàn kết Giúp cho Long tộc vĩnh viễn có thể đứng sừng sững ở đại dương bao la này Ta có thể tin tưởng ngươi hay không hả? Ti chức sẽ không phụ lòng của người đâu Dương vị của ta sớm muộn cũng sẽ truyền cho con gái của ta Vào khoảng thời gian ta lên thiên đình này Hãy thay ta quản giáo nó thật tốt Nếu nó còn giống như đại ca của nó Làm cho ta mất mặt Ta sẽ xấu hổ không dám gặp người khác Rõ Ti chức nhất định sẽ thay người chăm sóc tốt cho công chúa Không được hành động tùy tiện với Trần Đường Quang Tránh kinh động thiên đình Cung tiễn đại dương Cuối cùng lão già đáng chết đó cũng đi rồi Ta cảm thấy cực kỳ tốt Ta cảm thấy cực kỳ tốt Ta cảm giác toàn thân như được nạp một nguồn điện trăm ngàn volt Ta cảm thấy cực kỳ tốt Không còn ai có thể bó buộc ta nữa Không còn ai có thể kiểm soát được ta Cái lão già lề mề nói dai như đĩa đó Cuối cùng cũng đã đi rồi Cha ta ra chiến trường rồi không quay lại Ông nội ta chiến trường cũng không quay lại Cha của ta, ông nội của ông nội ta Ra chiến trường rồi đều không quay lại Ta mong chờ, ta mong chờ Rồi lại xuất hiện Tam Thái tử Long Dương Lại bị lão già đó làm hỏng chuyện tốt Chinh chiến xa trường Xong đến nơi nguy hiểm Ta cũng muốn giống được như tổ tiên Trước trận chiến bị dùi dập Trong hỗn chiến bị tên bắn xuyên qua cho dù có bị vũ khí kỳ lạ làm hỏng gương mặt anh Tuấn, nhưng mà tại sao? Nhưng mà tại sao? Lòng Dương trước đây trở nên rất nhút nhát nhưng mà không sao, không là gì cả. Bởi vì đại dương sẽ thuộc về ta. Vận mệnh nằm trong tay của ta. Ta muốn làm gì thì làm, gây nên khói lửa, cho dù có làm khơi dậy chiến tranh. Đại dương chính là của ta. Đại dương chính là của ta nắm binh quyền trong tay. Mua chuột đại thần, ngài vàng đáng yêu, tương lai sáng lạng. Chỉ cần thủ tiêu long nữ, ta sẽ là vua của Đông Hải. Muốn tạo phản à? <laughs> Không ngờ là ngươi Thâm tàn bất lộ Điệu nhảy ngươi nhảy vừa rồi Xấu quá đi Ta nói mà Ngươi là kẻ ngốc nhất Long Cung này Khiến công chúa phải cười chê rồi Ta ra ngoài chơi một chút Ngươi từ từ chơi một mình đi Công chúa à Người phải cẩn thận đó Người phải cẩn thận đó Liếu lo, nơi này từ khi nào mọc thành một phiến rừng vậy? Liếu lo, bên này có đường Mau đến đây Liếu lo chờ đợi thật là cực khổ Lão bá, ông đang chờ ta hả? Ta đang chờ nó Cuối cùng đóa hoa sen đó cũng nở rồi Không phải chứ Ta thấy còn lâu lắm nó mới nở mà Là chính nó nói cho ta biết mà người không nghe thấy sao Nó nói là tôi sắp sửa nở rồi Tôi sắp nở rồi Xui xẻo thật Mới sáng sớm đi gặp người điên Lão bá à Ông đừng hồ đồ nữa Qua thì làm sao mà biết nói chuyện chứ đó hoa sen này không giống những hoa khác đâu Được rồi, vậy bây giờ ta sẽ đi hái nó Xem ông làm sao nói chuyện với nó được đây Cho tiểu tử ngươi nói bừa Lão yêu quái Ông hại ta liễu lo liễu lo Mày tỉnh lại đi Mày bị sao vậy Ta không nhìn nhầm ngươi Từ con đường này về phía tây đến động Kim Quang Đến động Kim Quang ngươi sẽ là đồ đệ của ta Ông làm liếu lo của ta bị thương Còn muốn nhận ta làm đồ đệ hả Ta da Hai bảo bối này Một món gọi là hỗn thiên lăng Một món gọi là dòng càng khôn Thế nào nghe thấy lợi hại lắm có phải không Đừng quên đó Đi về phía Tây đến động Kim Quang Tìm ta Dám hỏi ông là ai vậy Nhớ kỹ Ta chính là Thái ớt chân nhân Thái ớt chân nhân Chẳng phải chỉ là một ông già béo Có bộ râu dài thôi sao Động kiếm quan Chắc cũng chỉ là một cái động quan thôi Ngươi tạo phản hả Dám đánh chủ nhân của mình Ây da, ây da Đồ đáng ghét Ông già béo hại ta rồi Ông già béo đó cũng có chút tài nghệ đó Mình cũng đang không có sư phụ Chính là ông ấy Động Kim Quang Mình phải bái Thái ớt chân nhân làm sư phụ Liếu lo Chúng ta xuất phát tiếng gì vậy Tiểu công chúa Ngươi không có cơ hội thừa kế dương vị nữa rồi Ta nhổ sừng rồng của ngươi Ngươi xuống địa ngục cũng không kiện cáo được ta Bởi vì ngươi sẽ không nhớ được điều gì cả Thật là bất lịch sự Mau xin lỗi ta đi Xin lỗi Người bảo vua của Đông Hải xin lỗi sao Ta là thiếu gia của Trần Đường Quang đó nha Xin lỗi đi Con nít Ta ghét con nít Người dứt đồ bừa bãi ban nãy cũng là ngươi Đúng thì sao Ngươi có thể làm gì ta Đồ khốn Hôm nay ta nhất định phải trang điểm giúp cho ngươi Tên nhóc ngố kia cười cái gì Ăn phải phân chim rồi sao Hôm nay ta sẽ cho ngươi mở to mắt Xem pháp khí của ta đây Ngươi thật sự là con trai của Lý Tịnh sao không biết người có hợp với khẩu vị của ta không Ây da, ây da, mẹ ơi, dọa chết tôi rồi Tiểu tử, lần sau ta nhất quyết nuốt ngươi cho bằng được Giận quá ảnh hưởng đến sức khỏe Thấy người nóng tính như vậy chắc chắn là không sống lâu rồi Ngươi chờ đó Ta sẽ đến Trần Đường Quang tìm ngươi Liếu lo sao vậy Đêm qua ta quan sát hải tượng Phát hiện sóng ngầm cuồn cuộn Sắp tới Long Cung ắt sẽ xảy ra chuyện lớn Bổn tướng đang có chuyện quan trọng muốn thỉnh giáo tế tư ngài Hả? Có tin nội bộ gì mau nói đi Tôi phát hiện được cái này Bên bờ biển rừng đường quang Long nữ đã Tiểu công chúa Là ai? Là ai vậy? Là ai đã nhẫn tâm ra tay độc ác với lại công chúa Tên hung thủ đáng chết Ta nhất định khiến cho hắn phải hiện hình là một đứa bé Không thể nào Tên nhóc này là con trai của Tổng binh Lý Tịnh Trần Đường Quang Nó tên là Na Tra Mang thai 3 năm mới ra đời Trời sinh có sức mạnh thần kỳ Đúng là một tai họa Xem ra chiến tranh là không thể tránh khỏi rồi Lúc nãy quá nguy hiểm Lão già điên đó cũng có chút lợi hại Xém chút nữa nhìn ra do đại ca huynh làm Đại ca trí dũng song toàn xử lý long nữ Còn mượn miệng của đại tế tư giá họa cho Trần Đường Quang Trong số các lão quan thần Đại tư tế là người có uy danh nhất Nói gì cũng đều có người tin Câm miệng đi Hãy nuốt sự thật vào trong bụng Tại sao lại có hứng thú với biếm tóc của ta như vậy chứ Tự buộc cho mình không phải là được rồi sao Không thích ta chỉ thích hai búi tóc trên đầu của ngươi thôi Nếu lo Đều tại ngươi làm nha đầu đó tỉnh lại đó Chạy giỏi thật Xem ngươi có thể đuổi theo tới khi nào đây Ta thật sự không có gạt ngươi Ta không nhớ được gì cả Ngươi cũng không nhớ được bản thân mình là ai sao Xem ra đầu bị thương thật sự không nhẹ đâu Wow! Ngươi đừng có nhổ búi tóc của ta nữa Ta đưa ngươi đến đồng Kim Quang Ở đó có một ông già có lẽ có thể chữa khỏi cái đầu của ngươi Dù sao thì ngươi đi đâu ta sẽ theo đó Lại nữa rồi Ngươi phiền quá đi Đừng có chạy nữa Ngươi không thấy mệt sao Nơi này đẹp quá Động kim quang mà ngươi nói có đẹp như vậy không? Nhà đầu nói nhiều quá Không biết là bị gia đình nào đuổi đi nữa Ai bị đuổi chứ? Ngươi bị đuổi đi hả? Ta... Ngươi thật là đáng thương Yên tâm đi Ta sẽ chăm sóc cho ngươi Ngươi chăm sóc cho ta Ngươi lấy gì chăm sóc cho ta Bất quá Ngươi theo ta về nhà là được rồi Nhà ngươi hả Ngươi vẫn nhớ nhà mình ở đâu sao Nhà của ta ở... Ở... Ở trên trời hả? Ở... Ở dưới biển Ta thấy là nhà của ngươi ở... núi Cà Nguyên Nơi này chẳng có cái gì cả Không tìm được người chữa bệnh cho ta cũng không sao Tặng cái búi tóc của người cho ta đi Người muốn nó để làm gì Đừng, đừng qua đây nha Nha đầu này Người phiền quá đi à Động Kim Quang, núi càn Nguyên đều là gạt người cả Thái ức chân nhân là kẻ lừa gạt Ai dám mắng sư phụ của ta Ai đang nói vậy Thái Ất chân nhân là kẻ lừa đảo không hơn không kém Na tra, ngươi vẫn ổn chứ Tiêu rồi, lần này búi tóc nhỏ trở thành búi tóc dởn lên rồi bạn ta với Làm mình hết cả hồn Hai người mau ra đây cho ta làm nhục sư phụ của ta Ta liều với các ngươi Quái vật, ỷ lớn hiếp nhỏ Không biết xấu hổ Tốt lắm, thế này mới giống đánh nhau Tiếp tục, tiếp tục Ta tên là Thổ Hành Tôn Đại đệ tử thập môn của Động Kim Quang núi Càng Nguyên Ta vẫn chưa bước qua cửa Ngươi tỏ vẻ cái gì chứ cái đồ tí hon Có tin là ta đập một phát Người bay đi mất không Đừng khóc nữa Đừng có khóc mà Nghe lời đi nào Tốt lắm Cuối cùng cũng đến rồi Đừng khóc nữa Là Nam Nhi không được ăn dạ Đứng lên đi Nói lai lịch thế nào Người ở đâu Sao trong chốc lát lại biến nhỏ thế này Tỷ tỷ à Nói chuyện với con nít thì phải nhỏ tiếng Đừng làm nó sợ lại khóc nữa đó Ta đến từ nơi xa xôi Ta là thần đồng trời sinh Tinh thông 18 môn võ nghệ Từ bé đã học các loại pháp thuật Sở trường là độn thổ Dưới mặt đất ta có thể ngày đi nghìn dặm Sức mạnh của ta là vô biên Sức ăn cũng rất là lớn Một bữa có thể ăn 70 cái màn thầu Tương đương với 120 bát cơm 200 cái bính bính đầu Nhưng mà ông trời đố kỵ với người tài Khi luyện công Ta bị tẩu quả nhập ma Cứ luôn không thể khống chế được sự thay đổi của bản thân Vậy là ngươi cũng đến tìm thái ất chân nhân để chữa bệnh hả? Vậy rốt cuộc là có núi Cà Nguyên không đây? Ở đây chính là núi Cà Nguyên Nói đến ngọn núi Cà Nguyên này Phải nói từ 10.000 năm trước Năm xưa trời đất hỗn độn Dạng vật Người nói nhiều quá câm miệng đi Trước khi tìm được động kim quang Không được phép nói chuyện Đi phía trước dẫn đường người cứ vậy mà rời xa chúng thần hay sao hả? Báo thù, báo thù, báo thù, báo thù, báo thù. Quan có đầu, nợ có chủ. Nhớ kỹ gương mặt này. Quan quan. Hắn chính là Na Tra. Bắt lấy Na Tra, một mạng đổi một mạng. Cứ làm như vậy Trần Đường Quang, ngày tàn của ngươi đã đến rồi. Phải, phải, phải, phải. Tên ngốc đó thật sự có chút bản lĩnh ha. Xem, chúng ta đến rồi Vừa sấm sét vừa có mưa Nơi quái quỷ gì vậy hả Tuyết rơi rồi Đúng lúc có thể hạ nhiệt cho ngươi Chút tuyết này không hạ được cơn giận của ta Vậy thì xin một trận đá tuyết vậy Ôi ừ, trời ơi chạy mau lên Lẽ nào nha đầu này chính là miệng quạ trong truyền thuyết hả Phía trước hết đường rồi Tiểu thổ, ngươi dẫn bọn ta đi đường gì vậy chứ Lúc nãy rõ ràng là ngươi không cho cậu ta nói chuyện Vậy được, ngươi có thể nói được rồi Con đường bái sư xa xôi Sẽ luôn chứa đầy gian khổ Và những điều chưa biết Nhớ năm xưa vì để tìm danh sư Ta đã đi sai Không biết bao nhiêu con đường ở dưới mặt đất Giật đổi sao dời Đáng thương lắm đó Con đường bái sư nhất định phải gian nan như vậy sao Người có gì mà gian nan đâu Gian nan thực sự ai là có thể nhìn thấy được Đừng ngây ra nữa, mau đi thôi con đường phía trước còn có nhiều nguy hiểm hơn nữa đang chờ chúng ta Còn nguy hiểm hơn hả? Vậy mau đi thôi Nguy hiểm chơi vui quá Nóng quá, nóng quá đi Bây giờ ta không còn thích nguy hiểm cho lắm nữa Đừng có đá ta chứ Xin lỗi Đừng có chắn đường mà Đây là nhà ta là ảo giác hay sao Vẫn chưa tìm thấy hả Con trai à Bất kể là con đi đâu Nhất định phải mang theo bùa hộ thân Mong nó có thể bảo vệ cho con luôn được bình an Mẹ ơi, con nhớ cha mẹ lắm người nhớ được gì rồi ta không nhớ được gì cả Con đi nghìn dặm Mẹ lo lắng Na tra, ngươi lại gây quả nữa rồi Bảo người đến bái sư Nhưng ngay cả cha mẹ mình Ngươi cũng không báo cho họ biết Thật là không hiểu chuyện gì cả Vậy ta về nhà Đứng lại Cha ngươi là một danh tướng Ngươi chỉ biết gây họa mỗi ngày Không lo học chút bản lĩnh Ngươi có mặt mũi về nhà gặp cha mẹ của mình sao Đừng có phá nữa Vấn đề của ngươi còn nghiêm trọng hơn Đệ tử Nara xin bái kiến sư phụ Tốt Con sẽ là đệ tử nhập môn duy nhất Của khóa học thứ nhất Lớp luyện thành thần tiên tốc độ nhanh Của học viện thần tiên Động Kim Quang Là bốn học viên một, hai, ba. Tiểu nha đầu Con không biết đếm hả Nơi này chính là nhà của các con Lộn xộn vậy Cho các con nửa canh giờ dọn dẹp sạch sẽ đó Bên này là địa bàn của ta Cửa sổ là của ta Rốt cuộc hai người cho ta ở đâu đây Đừng có ngạc nhiên như vậy chứ Ở núi Càng Nguyên Một ngày có sự biến hóa bốn mùa Buổi tối Đắp chăn nhiều vào Chúng con phải ở đây bao lâu Thiên cơ bất khả lộ Trước đây có ngọn núi Ngọn núi này chính là núi Càng Nguyên Trên núi có một ông tiên già Người ta đều nói Ông ta điên điên khùng khùng Thật ra thì ông ta đúng là điên điên khùng khùng thật Qua đây Chuẩn bị Đi An Ăn uống no nê rồi, bắt đầu học bài Bài học hôm nay được Donny đóng dài cho các con Hãy cho ta xem biểu hiện tốt của các con thuật chim nhỏ, điểm quyệt, yêu cầu bình tĩnh, tốc độ nhanh, chính xác. Phải nhớ vị trí của từng quyệt đạo. Tiểu thổ, đập bể bia đá này sẽ giúp chữa bệnh cho con. Chỉ được dùng hai tay của con. thương pháp tuy vẫn rất quan trọng Nhưng máu chốt là lấy ít địch nhiều Cho nên ta dạy con thương chết điện Lấy ít địch nhiều rốt cuộc phải đánh bao nhiêu tên Sư phụ còn con thì sao Con nên học cái gì ạ Con à Học làm thuộc nữ đi Thuộc nữ có phải là võ công lợi hại lắm không Chú ý cách thiêu Đừng có nóng vội To to to to Nghiêm túc vào Mau biến to Tại sao không có quyển sách nào là giải quyệt vậy? Đừng có dội, từ từ mà tìm. Con chỉ lo, lỡ như sư phụ không nhịn nổi thì phải làm sao đây? Tìm được cách rồi. 处暂时一看胸，谁宛如狗舞，踢腿快似一阵风。哎呀，哎呀，ngã thành heo rồi. Con chim ngu Còn có công phu chân chính cậu đều mệt rồi Hai ngày này trôi qua giống như hai năm vậy đó Kiên trì, kiên trì, nhất định phải kiên trì Ta cảm thấy bản thân dường như sắp trở thành thần tiên rồi đó Cậu lại tẩu hỏa nhập ma nữa rồi Đừng có ồn nữa Cậu không thể yên lặng chút sao Cậu nghĩ bản thân là máy phát điện hả Ta cũng không có cách nào khác đâu Nên thức dậy thôi Gì vậy Mới vừa ngủ thôi mà Ồn ào chết đi được Có chỗ nào giống thần tiên đâu Con mới vừa ngủ thôi Đáng ghét Có còn để cho người ta sống nữa hay không Mai mà mình vẫn chưa ngủ Lại đây cả đi Lại đây Hai ngày làm nóng người kết thúc, mấu chốt là hôm nay. Tặng cho mọi đứa các con một món quà. Là quà gì vậy ạ? À? Tiên đan sao? Mọi đứa chỉ có thể mở hộp của chính mình thôi. Đừng để người khác xem đó. Nên nhớ thiên cơ không thể tiết lộ được. Đây là cái gì vậy? Có thể giúp mình tìm lại được ký ức đã mất không? Ngủ đi Tỉnh dậy thì có thể tìm lại được món đồ con đã đánh mất Được rồi Đây chính là điều con muốn Tu Di sau này phải dựa vào chính mình Cuối cùng mình có thể kiểm soát được lớn nhỏ rồi Cảm ơn sư phụ Chuyện này không liên quan đến ta Không cần nói gì cả Vậy là được rồi Mình nói được rồi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20 Trước giường ánh trăng sáng Trong này là cái gì vậy? Ai đó Mà nè Ngươi có biết Na Tra Đang ở đâu hay không hả Không biết Ngươi vẫn còn nhớ dáng vẻ của Na Tra chứ Ừ Không nhớ được rõ ràng Vậy cứ bắt hết mấy đứa con nít lại đi Lai Phúc à Người thông minh quá Con ngoan à Mẹ sẽ cho con ăn ngay đâu rồi Ai đó Đứng yên Đừng bắt con của tôi Khốn kiếp Mau mau mau Chạy mau Nhà này đúng thật là nhiều con mà Sao không thấy đứa bé nữa Xảy ra chuyện gì Có người bắt mấy đứa bé đi rồi Mau đuổi theo đi Mau đuổi theo Mau lên phụ, thì ra là thầy Thầy chính là Sư phụ, con phải trở về Trần Đường Quang Phong ấn sẽ được giải trừ Trở về giữ nhiều lành ít Nó vẫn chưa được bỏ cuộc Nhất định sẽ xuất hiện lần nữa Sư phụ thầy là mỗi người sống trên đời sẽ có sứ mệnh của riêng mình. Con có sứ mệnh của con, ta có sứ mệnh của ta. Sứ mệnh của ta chính là giúp con hoàn thành sứ mệnh của mình. Sư phụ à, thầy đang dạy con nói dè đọc nhiều sao? Món quà ta tặng cho con chính là sứ mệnh. Sứ mệnh của con ở trần đường quan. Khi đóa hoa sen này nở rộ, thì con sẽ hiểu được tất cả Ai bảo các người bắt nhiều đứa trẻ như thế về đây chứ Chúng tôi không tìm thấy Na Tra Chỉ có thể bắt vài đứa trẻ trở về đây Đáng ghét Một lũ mắt dài não ngắn Mau buông ta ra Ta sắp mù rồi nè Đại ca Cứ thế này cũng không phải là cách đâu Vì cung cấp khí oxy cho đám nhóc này Mỗi ngày tướng quân cua đều phải ở đó Nhả bong bóng hết Khí oxy của Long Cung càng ngày càng ít Quân đội của chúng ta đều trở nên yếu siêu ủ rũ rồi Lực phá hoại của đám nhóc này quá mạnh Đợi bọn nó lớn rồi Làm sao chúng ta sống nổi đây ta ghét trẻ con Dạ xoa Người bắt những đứa trẻ trong thành là có ý gì đây Lẽ nào người quên hiệp nghị đình chiến với Trần Đường Quang rồi sao Người có biết Na Tra đã giết công chúa Đông Hải rồi hay không hả Không thể nào Con trai ta còn nhỏ sao có thể giết công chúa Đông Hải được Ta có chứng cứ tranh tranh Lý Tịnh, ngươi cũng là một danh tướng Lẽ nào muốn bao che cho con trai của mình Ngươi không lo nghĩ cho bách tính toàn thành hay sao Tiểu tổ tông này gây quả lớn rồi Chuyện này phải làm sao đây Chúng ta liều đi Nhưng bọn trẻ vẫn còn trong tay bọn chúng mà Cho ta ba ngày Đợi ta tìm được Natra Nếu như sự thật là như vậy Ta nhất định một mạng đền một mạng Nếu như sau ba ngày Ngươi tìm không được Natra Hiệp nghị đình chiến giữa Đông Hải và Trần Đường Quang Từ nay hủy bỏ Tướng quân à Hơn nữa tất cả những đứa trẻ của Trần Đường Quang Đều phải chôn theo long nữ Natra, Natra, Sư phụ Xin lỗi Con nhất định phải trở về Trần Đường Quang Nó vẫn luôn tích lũy năng lượng Quy lực thâm sâu khó lường Nhớ kỹ Không được ham chiến Tướng quân Mọi người không chịu rời khỏi Mọi người đều muốn cùng sống cùng chết với Trần Đường Quang đều là quả do Natra gây ra Không thể khiến người dân bị liên lụy được Nhưng mà Truyền lệnh Tất cả binh sĩ hộ tống người dân ra khỏi thành. Mau đi đi, dân. Cha, mẹ, cho dù nguy hiểm, nhưng con nhất định phải cứu các người. Na Tra, con đang ở đâu? con của mẹ Mẹ chỉ cần con có thể bình an trở về Cha Nếu con không trở về được Cha nhất định phải chăm sóc cho mẹ thật tốt Tướng quân Chàng không thể nghĩ ra cách gì sao Na Tra dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ thôi Na Tra Con đã trưởng thành rồi Sẽ không khiến hai người phải thất vọng đâu rồi, nhất định là kinh động đến thiên đình rồi Không thể kéo dài hơn nữa Chuẩn bị tiến quân đến Trần Đường Quang Tướng quân à, chuyện này nhất định phải cẩn thận Việc này quan hệ trọng đại Hay là đợi Long Dương trở về Mau chuẩn bị đi Ta phải dùng thằng nhóc đó để tế quân kỳ của ta Tướng, tướng, tướng, tướng, tướng Tướng quân có lệnh Bắt tất cả những đứa trẻ đó Tế quân kỳ, quân kỳ của chúng ta Cái gì, chuyện này quá tàn nhẫn Dạ so đang điều binh khiển tướng Lập tức sẽ dẫn binh đến Trần Đường quan. Nhưng mà Những đứa trẻ này Ai đó Ăn gan hùm hay sao mà dám xông vào Long Cung Đừng trốn ở trong góc Làm con rùa rụt cổ nữa có gan thì đấu với bổn tướng dài chiêu đi Na cha, Mau đi tìm Cho dù có lột hết cả Long Cung lên Cũng phải bắt được bọn chúng Mở to mắt của các ngươi ra Mọi ngóc ngách đều không thể bỏ sót Một đám ngốc nghếch Ai đó Đồ ngu hắn chính là Na Thật sự phải lấy ít địch nhiều hay sao Bắt hắn lại Bắt hắn lại đi Bắt hắn lại Phổn Thiên Lăng, Theo sát ta <laughs> Tự cho là thông minh Nhanh lên, chính là ở phía trước Chúng ta theo lốc nước đó đi lên Đó là cấm địa của thủy cung xông vào cấm địa của Long Cung, hậu quả rất là nghiêm trọng. Thả những đứa trẻ đó ra, có gì cứ nhắm vào ta, cần gì phải dậy mau để bọn chúng đi. Hại chúng ta chịu khổ mấy ngày nay rồi, câm miệng đi. Vậy thì mau tránh đường, ta sẽ xem như làm chuyện tốt, đưa những đứa trẻ này đi. Nói năng nghe dễ quá, trong vòng ba chiêu có thể đánh thắng ta thì sẽ thả ngươi đi. Ta còn chưa nói bắt đầu mà. Cái đồ đần độn Tiểu tử đừng đắc ý Để cho người biết sự lợi hại của bên tôm tướng cá Phổn Thiên Lăng Mau đưa bọn trẻ về nhà Mau Mau trở về Trần Đường Quát. Na Tra, Na Tra gặp nguy hiểm Sư phụ mau xuất phát thôi Gấp cái gì chứ Hai bánh xe này là phong quả luân Ngày đi dạng dặm cũng không thành vấn đề Lúc khẩn cấp lại nói dông dài Có chỗ nào giống một vị thần tiên chứ Đi thôi Cái này có là gì đâu Ta vẫn chưa lên xe mà Xuống dưới làm bạn với tiểu long nữ đi nào Nói như vậy, tiểu long nữ là do ngươi giết Đúng thì thế nào, ta không chỉ giết nó Mà còn làm gãy sừng rồng của nó nữa kìa Chỉ có ta mới xứng làm chủ nhân của Đông Hải mà thôi Chả trách cậu ấy luôn muốn búi tóc của mình Cái gì Tiểu Long Nữ vẫn còn sống Không thể nào Ta sẽ lập tức cho ngươi biết tay Sẽ dùng ngươi làm gia vị Tiêu diệt người trước rồi sang bằng Trần Đường quan sao Đừng có nằm mơ Gương mặt này phù hợp với người hơn đó nên tỉnh lại đi cái đồ xấu xí trẻ trở về rồi Cha nhớ con quá Là Na Tra của chúng con Tiểu tử này thật là lợi hại đó Phong hổ danh là con trai của tướng quân Hổ phụ không sinh khuyển tử Na Tra trở về rồi Tốt quá rồi Tiểu tử này đúng là có bản lĩnh thật ha Tỉnh lại đi Long Thái Tử Đi đi đến Trần Đường Quang dùng máu rửa sạch nỗi nhục của ngài mang bọn trẻ rời khỏi đây Tướng quân à, ngài Ta sẽ trở về cùng con trai của ta Có Na Tra ta đây Cho dù người là cái gì cũng đừng hòng mơ tưởng đến gần Trần Đường Quang Phụ chúng ta đến muộn rồi Lòng thái tử đã phá bỏ bê thông thiên Hắn hấp thụ hết quán khí cùng lửa giận Quy lực càng trở nên mạnh mẽ hơn Trong trời đất còn có ai có thể trị được hắn đây hả Con Câm miệng đi Bây giờ quân ấy đã hoàn toàn thay đổi rồi Con đi ngăn hắn lại Để Na đi xử lý hắn Hả Thầy nói Na vẫn còn sống hay sao Đợi một lát nữa sẽ biết thôi Cho dù dùng hết công lực cả đời của ta Cũng phải tìm được Na trở về Hôm nay mới là bài học cuối cùng của mấy đứa Bắt đầu thôi nào Thương quả tim Phong quả luân phụ không sao chứ Ta không sao cả Sư phụ à Người đang co lại kìa Lại là công phu mới gì đây Natra đâu rồi Natra rốt cuộc cậu có sống lại được hay không Cậu ta muốn phun lửa Nó quay lại rồi ca trở về rồi Sư phụ chúng ta mau đi giúp đỡ thôi Đến lúc rồi Nắm lấy tay của ta Biết ba đầu tám tay là như thế nào hay không hả? Ba đầu tám tay chưa từng nghe đến Sư phụ người còn co rút nữa là sẽ biến mất đó Ta đưa các con lên trên Cậu là ai vậy Sao mình lại ở đây Sư phụ thầy đồ quá lố rồi kìa Sư phụ thế này thì chật chội quá Nhổ nước bọt Không có gia giáo Bây giờ ta sẽ dạy cho ngươi một bài học Cho ngươi một bài học khác Sư phụ được Lý Tịnh tướng quân nuôi dưỡng Loài người cũng hòa giải với loài long tộc Trần Đường Quang qua bình trở lại Người dân cũng an cư lạc nghiệp Còn bọn Na Tra cũng không có xuất hiện nữa Trọng trách bảo vệ Trần Đường Quang do ta đảm nhiệm Mẹ con về rồi đây Dì mau dọn cơm thôi ạ à? Lý lo đừng ở đây ăn nói vậy bà mà Xem kìa, đồ các con dơ rồi Chịu không nổi mà Bên này, bên này Cái đứa trẻ này Nè, đừng như vậy mà